phải trending Không phải Youtube, không phải changing Anh on top, em ở trên anh Biết thu liver drop người ta có tên anh Big city, big city boy Big city, big city boy Big city, big city space pickers in the house, make some motherfucking noise hey. Tạ im để story em Nhắn tin để chung đi em Có phim thì sorry em Đóng 10 giờ PM Yeah em thích có si game Hợp âm anh thích là si em em thật là điên vì em thật là xiên yeah. Trói em bằng cà vạt Penthouse trên Đà Lạt Nếu mà ngoan em sẽ bị thư Nếu mà hư em sẽ được phạt K.O.A.T C WhatsApp chu hay là mang thêm friend đi Không sao đâu, yeah anh không thường say yes Và em không thường say no Nhìn em lúc nào cũng fresh mấy Make em haters say oh Big city, big city boy, big city Big city, boy, big city Big city, space speakers in the house Make some motherfucking noise, yeah, we up all night What you gonna do, ngày sát đi What you gonna do, them bottles keep coming What you gonna do, Turn for the không Tell me what you gonna do túi ngọt Mang cho đường phố về tận lối nhỏ Lấy quần vẫn gì gối uh. Rap game này anh đại diện không thể chối bỏ Nhạc đơn giản không phải câu cây Đừng hỏi anh tên như màu dây Mấy thằng ghét anh muốn spotlight Sorry anh là câu chơi Không lòng vòng anh như Hải Phòng Thích anh rồi phải không Không cần vội em như Hà Nội Cần thêm thời gian em mới trải lòng Cần em như anh Cần Thơ Thực ra anh chỉ muốn em gần hơn Thật ra anh chỉ muốn ta tương tác Anh còn chưa ngủ em nói ngừng mơ Không chịu ngủ anh như sai con khó đi với bạn all night long Nếu mà đó là đó là thứ em muốn Anh có thể đặt cho nó cho em hài lòng Nghiện thuốc có thể lao cai Nhưng nghiện em không thể nào cai Trai hư anh không phải dị những trai tốt anh phải vào vậy Big city, big city boy, big city, big city boy, big city Big city space speakers in the house Make some motherfucking noise, yeah we up all night What you gonna do, Nice up DJ What you gonna do, them bottles keep coming What you gonna do, turn 40